con điện con điện chợ đây hết này con ra cầu chì đất luôn này ha Đó, điện chợ cầu chì đất luôn này thay một con một cái điện chở cầu chì nữa nè chỗ này trái luôn điện chở cầu chì cháy luôn rồi mình đã thay một con điện trở cầu chì nữa rồi ha rồi thay con điện trở cầu chì xong bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đo lại con con đe đe đe cầu anh em đo là con đe cầu có chạm không cái nguồn này cháy nổ quá cháy nổ cái này là là là, là, là, là, là khó là chỉ cho anh em đó. giờ trước tiên á là mình à, nếu mình đo con đế cầu này chạm nè chạm này thì anh em mình phải kiểm tra lại tất cả mấy con phát hết và cả con diode luôn nha rồi nếu mà kiểm tra lại này chắc chắn nó nó cháy cầu chì chắc chắn nó sẽ chạm mình đo cái đế, con đế hết cầu nó chạm rồi thì chắc chắn trong mấy con phép này chắc chắn sẽ chết một con thì nãy vị đã đo chết một con rồi ha mình đã thay vô rồi khi thay vô rồi là mình đo nó không còn chạm nữa anh em ha hết chạm nha đó nhớ đo chỗ con đê hết cầu anh em mình đã quen rồi lại nếu lên một chiều là ok còn cái thứ hai nữa thì có con IC chỗ này IC nguồn thì xe này nó có là 4 5 6 7 chân thì mình đo thông mạch nha anh em đo thông mạch nó lên chỉ một một chiều kim thôi còn nếu mà đo lên hai chiều kim thì con này cũng chết luôn đó do cái con này á, chỗ cái con chỗ cái con tụ lục nguồn nè ha chỗ tụ lục nguồn này nó nổ khá là nhiều mình thử quý vị đã đi lại cái đường dây này rồi thêm nó chỗ này có một con à, một cái con điện trở nữa điện trở cầu chì à, điện trở cầu chì mình cũng thay luôn anh em thấy không à, nó nổ cái này nè anh em thấy không đó nổ nè vậy đã thay luôn rồi ở thành thử là cái nguồn này nó cháy nổ như thế này là cực kỳ là nguy hiểm rất là khó sửa Đấy không? và mình đã thay hết thì thứ nhất là mình thay một con phát nè con điện trở cầu chì nè và mình à, mình đấu cái sợi dây mạch cái mạch này bị cháy nè mình đấu lại luôn rồi mình đã lau chùi sạch sẽ hết rồi rồi bây giờ còn cái con cái con cầu chì này là đứt luôn nè thì mình bắt buộc mình phải thay cầu chì luôn nha thì à, để à, quyết định à, cắm nguồn vô để mình biết được cái nguồn còn chạm hay không thì mình sẽ cắm cái một bóng đèn vô anh em giờ để vị hút ờ, hút cái cột chì nó ra bỏ đã anh em đợi xíu mình sẽ lấy một bóng đèn mình cắm vô thử trước lỡ như mà nó còn chạm thì cái bóng đèn mình nó vẫn còn sáng nha đó, mình sợ nhất là chạm nó nổ nữa nhưng mà mình đo ở trên con d d d d cầu mình thấy nó nó nó, nó hết chạm rồi đó cầu chì nè thấy không cầu chì đứt luôn rồi nè rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình sẽ lấy cái em um, cái bóng đèn mình sẽ lấy một bóng đèn anh em mình lấy một bóng đèn nha mình cho mi miếng chì nhiều nhiều ra để mình xi cái bóng đèn mình vô đó, lấy bóng đèn này vô cái này là mình thử kiểu này là lỡ như mà nó có chạm nhiều á nó chạm thì bóng đèn này cháy nó không nổ nguồn mình được nha anh em còn anh em cắm cái cầu chì vô mà cái nguồn của mình còn chạm là nổ tiếp nha nổ lần nữa là coi là sửa mệt luôn á rồi anh em để ý bóng đèn như vậy nha bây giờ mình sẽ cắm điện vô rồi, cắm điện anh em ok đã chớp nhá là ok rồi ha rồi để vị đo lại coi thử có nó có nguồn cấp trước cho nè anh em à, anh em đợi xíu nha góp cuộn dây đó ok rồi anh em ơi thấy gì là thấy ok rồi đó rồi bây giờ mình đo cái nguồn cấp trước có nữa là là là là là, là, là cái nguồn này chiếm là 70 phần trăm rồi đó sắp sửa chạy rồi đó rồi vậy sẽ đo cái nguồn cấp trước anh em coi nha chắc chắn nguồn điện trong đây nó còn thì anh em á thì à, một que thì mình à, đo đưa vào vô một cái dây màu tím nè rồi que đen đưa vào dây đen nè. rồi có nguồn cấp trước của anh em thấy chưa đây đây có nguồn cấp trước nha có nguồn cấp chưa không đó ok chưa rồi bây giờ mình sẽ tiếp tiếp tục mình sẽ rút à, mình sẽ à, đưa cái à, cái này ra đi đưa bóng đèn ra rồi mình sẽ kiếm một cái cầu chì khác mình cặp cắm lại nha anh em đo thử ha ok ăn nha ok ok ăn hết nha anh em rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tiếp tục mình cắm vô và mình sẽ test anh em rồi cái này mình cắm điện trực diện luôn nè à, một nổ hai là chạy nha cái gì cũng vậy mà có cái giá nó mà kiểm tra mình thấy nó, nó, nó hết chạm rồi chắc không lẽ nổ sao rồi dạ, cắm điện vào em coi nổ nghe anh em đó hết nổ nha rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn luôn anh em giờ kích cái sợi dây à, màu xanh lá ha màu xanh lá với màu đen nha màu xanh lá với màu đen ở trên cái nguồn cái động ở trên sợi dây nè sợi, sợi dây nè à, màu xanh lá nè màu đen nè ok chạy rồi ô oh, thành công rồi anh em ơi thấy chưa thấy gì chưa thấy nguồn chảy chưa đây đây đây đây rồi em tắt cho anh em anh em coi nha đó ok chưa rồi à, lụm lúa chưa anh em ơi đó lụm lúa chưa anh em ơi ok chưa rồi đó lụm lúa chưa đó vậy thôi nha rồi thôi anh em ơi clip ờ, mình cũng khá dài rồi anh em ơi đó đây thì uh, trong cái clip này á thì uh, chết nhiêu đây thì sẽ cho anh em coi nha đây chết uh, cái cái nguồn uh, HP này chết bao nhiêu ba con anh em thấy không đó rồi thì nó cháy nữa chứ rồi rớt rớt không tới con mình trở rồi đó chết ba con nha một con bị trở cầu chì ha và một cái cầu chì lớn nha và một con phép đó khi nó cháy mặt với mình đã nói lên đi lại rồi đó anh em đó, à, ok rồi đó rồi kích lại cái nữa cho anh em nha mình kết thúc video nha hồ này cháy khá nhiều rồi mình đó ok chưa rồi rút ra nè rồi thấy chưa anh em ơi okay, thấy không anh em trời cái nguồn này nó cháy kinh khủng thiệt thì trong quá trình mình làm mình định chỉ cho anh em sửa mà mà nó cháy cái này khó nhưng mà tóm tắt lại thì trong quá trình bị làm đó thì à, lãi như cái nguồn mà nó cháy nổ như thế này thì anh em kiểm tra theo cách quý vị nha đó, còn nếu mà những cái nguồn mà không cháy nổ cực kỳ dễ lắm anh em kiểm tra là có con DS cầu chạm thì anh em kiểm tra mấy con phét một cái con à, DS ha nằm ở ngõ vào đó anh em kiểm tra hết cái hai nữa là anh kiểm tra lại con con IC TNI hai coi thì nó có chết không đó cũng đơn giản thôi còn nếu mà tất cả mà nó nó nó vẫn không bị thì á thì mình kiểm tra thứ khác nữa nhưng mà đa số nguồn HP này nó nó sẽ bị vậy thôi nguồn dầu ha nguồn dầu nó bị một là nó sẽ chết mắc nguồn cấp trước là chết ngoài CTNI 278 ha à, và xung quanh T này 278 có một con cầu chì và nó có ba một ba cái um, cái cái con DS à ba con DS thêm con DS chính này nữa à, có những cái nguồn nghe anh em anh em kiểm tra DS này chạm anh em thay vô cũng chạy nha đó trước khi vô mình làm thì mình kiểm tra do cái nguồn này cháy nổ rồi khi vô và bị kiểm tra nó đã đứt cầu chì rồi thì tiếp tục mình đo diode thấy nó chạm rồi thì quay qua đo là phép à, diode ba ở ngõ vào có ba con phép đo hết ba con phép cuối cùng nó chết một con và à, bị kiểm tra và thêm nổ này nữa không đó thì trong quá trình làm ấy, cũng à, nếu mà anh em nào đam mê sửa gì nguồn dắt nếu coi được clip mà quý vị anh em chứ cũng hiểu không cũng phải 70 phần trăm không đó còn 30 à, phần trăm anh em tự mò nha còn không biết anh em chứ nhắn tin qua zalo cho chị à, hỏi gì về biết gì về chị đó chứ à, em em cũng em cũng tập tành tập tành em làm thôi đó, còn nếu anh em nào á, à, có ý kiến gì anh em để lại bình luận nha thì à, ví dụ như bị à, biết gì bị chia sẻ cho anh em đó nói chung anh em mình á đã chấp nhận mình chia sẻ kinh nghiệm rồi thì à, vị đã up lên trên youtube anh em có có cái gì hay anh em chia sẻ cho vị hoặc góp ý cho vị trong cái clip này làm sao mình làm mình có thể là là là mình uh, khắc phục lại sự cố đó à, ví dụ như theo ý vị làm cách này còn anh em là cái cách, cách khác nữa anh em có thể góp ý cứ thoải mái không à, anh em mình cùng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau rồi một lần nữa vị trân trọng cảm ơn các bác anh em rất là nhiều luôn trong thời gian dịch này mà luôn luôn gửi hàng cho viện sữa rồi cái clip cũng khá là dài rồi em sẽ uh, xin phép anh em uh, hẹn gặp lại các, các anh em thì uh, các bác trong những clip tiếp theo nha rồi bây giờ vị xin phép kết thúc video mình sẽ về thôi anh em ơi rồi bye bye anh em nha hẹn gặp lại các bác anh em trong những clip tiếp theo rồi nếu anh em thấy clip hay nhớ like cho huyện một nút đăng ký để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip giá trị nữa nha rồi bye bye anh em hẹn gặp lại bye bye anh em nha